bắt và nhiều lúc nó có tiêu dùng nhiều thì cái gì trong đó trong đó là tiêu số cần tiêu số đầu tiêu dầu tiêu dùng này còn thì không có cái nó của nó thì thì nó có cái nhớ là cô giả sư quay chia là bán sư đại gia công sư đại gia công học rồi em nói đấy 来，整数来，下方来，来来下大背，来来大背，来大背，好，来大背。来，他这这里打打这里面，打来有也是正在下方啊，这里新人走人，来这里，来这去安toàn，有没有？你在这个场地，这个新打，有三这个很前辈，这个在这边，三这边，这前面看到没有？ xin số lại và từ cơ họ từ cơ À, xin à, dạ, các bạn giải điền và các bạn giúp cho con ra và cho tôi được đủ bản thân và cho tôi đủ bản thân họ cho tôi đủ bản thân. Đấy, tôi sẽ cho tôi 来，要这边加个电池，好。慢慢来走，好，慢慢，慢慢。啊，这三个的，好粗，好困难的哈，谢谢啦，大家辛苦。好嘞，终于登顶了，胜利，我们人祝贺，来，祝贺！ 到走咯，哎，聪明，的嘛呢？干嘛呢？反正不管哪都，不管啊，阿叔，啊，阿叔在干活，阿叔在干活，尊重地，尊重地，的叔，阿公，爷爷，帮退休，啊，啊，开车去啦，开车去，去的。 啊！各位啊，你们万诶，啊，我们永远尊敬。 Vai! 开只来走走走。 Gracias. Thank you.

tới sửa là có thể xuất chúng ta xử lý cả cả vấn đề cả về tài chính để mình không cả để khi bạn việc sẽ có thể có nhau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 来，这个要在哪里？